Ở tại Trung Quốc đại lục, các chuyên gia và giáo sư từ các trường đại học và viện nghiên cứu được hưởng chế độ đại ngộ điều trị y tế và được coi là nhóm trường thọ. Tuy nhiên, sau khi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc mở cửa chống dịch theo kiểu mặc kệ vào ngày 8 tháng 12 năm ngoái, một số lượng lớn các chuyên gia và giáo sư đã qua đời. Vào hôm thứ Hai ngày 13 tháng 2, 7 ngày sau một trong những trận động đất kinh hoàng nhất tấn công Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, các lực lượng cứu hộ đã kéo thêm được nhiều người sống sót ra khỏi đống đổ nát. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm cách duy trì trật tự trên toàn khu vực đang gặp thảm họa và bắt đầu có hành động pháp lý đối với các công ty xây dựng về việc một số tòa nhà bị sập. Kính thưa quý vị, kể từ giữa tháng 12 năm ngoái, Thông tin lượng lớn cao phó của các chuyên gia và giáo sư từ các trường đại học nổi tiếng như Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa được lan truyền trên mạng xã hội. Cao phó từ các tài khoản quy trách công khai của giới học thuật, các trường đại học và cơ quan nghiên cứu có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Mặc dù chính quyền Trung Quốc dự kiến như bưng về nguyên nhân tử vong và điều nói rằng do điều trị bệnh không hiệu quả, nhưng nhiều người tin rằng hầu hết những người đã chết đều liên quan đến dịch bệnh. Và hầu hết họ đều là đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc những người theo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mật độ dày đặc cao phó từ các trường giáo dục bậc cao, cơ quan nghiên cứu do số lượng giảng viên và nhân viên tử vong nhiều vào ngày 9 đến ngày 23 tháng 12 năm ngoái. Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh lần lượt tổ chức các cuộc họp để tăng cường bảo vệ các giảng viên và nhân viên đã nghỉ hưu. Một số sinh viên từ các trường đại học ở Bắc Kinh dựa trên thông tin cao phó trên trang web chính thức của Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa đã lập một biểu đồ so sánh về số lượng cao phó trong 3 năm từ năm 2020 đến năm 2022. Có thể thấy, trước tháng 12 năm 2022, số lượng cao phó trung bình mỗi tháng do Đại học Bắc Kinh đưa ra là dưới 9, nhưng đến tháng 12 năm 2022, con số này đã tăng vọt lên hơn 30, gần gấp 4 lần so với những năm trước. Vào tháng 12 năm 2022, Đại học Thanh Hoa đã đưa ra tổng cộng 70 cao phó so với chỉ 7 cao phó vào tháng 12 năm 2020. Số người chết trung bình trong 3 tháng, từ tháng 9 đến tháng 11 trong 3 năm qua là khoảng 14 người mỗi tháng. Con số 70 cá phó là gấp 5 lần số người chết bình thường hàng tháng dự kiến. Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa là hai trường đại học danh tiếng nhất Trung Quốc và nhiều người trong số những người đã qua đời là những người tiên phong và lãnh đạo có danh tiếng xuất sắc, chẳng hạn như giáo sư Đường Hữu Kỳ của Học viện Hóa học và Kỹ thuật phân tử của Đại học Bắc Kinh, người đặt nền móng chính của ngành hóa học ở Trung Quốc. Giáo sư Tào Phong Kỳ của Học viện Quản lý Quang Hoa thuộc Đại học Bắc Kinh là người đặt nền mong chính cho ngành học tài chính. Ông đã từng thúc đẩy thực hiện hệ thống cổ phần và tham gia soạn thảo luật chứng khoán. Giáo sư Long Ngự Cầu của Đại học Thanh Hoa là người đặt nền móng hệ thống môn học cơ học kết cấu. Trong cùng thời gian, số viện sĩ của Học viện Khoa học Trung Quốc và Viện Kỹ thuật Trung Quốc tử vong cũng tăng mạnh. Vào tháng 12 năm 2022, tổng cộng 16 viện sĩ của Viện Kỹ thuật Trung Quốc đã qua đời, gấp 20 lần số viện sĩ qua đời trung bình mỗi tháng, từ năm 1995 đến năm 2021. Vào tháng 12 năm 2022, 9 viện sĩ của Viện hàng Lâm Khoa học qua đời, gấp 6 lần số viện sĩ qua đời trung bình hàng tháng. Trong 11 tháng đầu năm 2022, 18 người chết, các thành viên của hai viện đến từ các trường đại học và tổ chức nghiên cứu trên cả nước để giúp xây dựng chính sách quốc gia và hướng dẫn các ưu tiên nghiên cứu. Học viện Kỹ thuật Trung Quốc hiện có khoảng 900 thành viên và Viện Khoa học Trung Quốc có khoảng 800 thành viên. Vào thời điểm ngay trước và sau Tết âm lịch 2023, số lượng giáo sư đại học qua đời vì bệnh tăng mạnh, không chỉ ở các trường đại học danh tiếng như Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, số người chết ở nhiều trường cao đẳng và đại học ở các nơi trên toàn Trung Quốc trong một tháng, thậm chí còn vượt quá số người chết trong năm qua. Một bài báo của ông Châu Nghi Tuyên, giáo sư tại Học viện Khảo sát, lập bản đồ và kỹ thuật thông tin viện thám tại Đại học Vũ Hán, được lan truyền trên Internet trong vòng chưa đầy một tháng, 14 giáo sư ưu tú của trường khảo sát, lập bản đồ và kỹ thuật thông tin viện thám tại Đại học Vũ Hán lần lượt qua đời. Học viện khảo sát và lập bản đồ của Đại học Vũ Hán là cơ sở quan trọng của hệ thống định vị bắt đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều chuyên gia khảo sát và lập bản đồ đã qua đời là những người tiên phong của ngành này. Một trường nổi tiếng khác được gọi là Quốc phòng Thất tử, Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân đã công bố 19 cáo phó trong vòng 2 tuần trước và sau Tết âm lịch 2023, bao gồm một viện sĩ của Viện Kỹ thuật Trung Quốc, 13 giáo sư, 2 phó giáo sư, 2 đảng viên bí thư chi bộ và một kỹ sư cao cấp qua đời. Vào thời điểm trước và sau Tết âm lịch 2023, ít nhất 7 giáo sư tại Đại học Dầu khí Trung Quốc tại Bắc Kinh, trường cũ của nguyên ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, kiêm bí thư Ủy ban Chính trị trị pháp luật Trung ương Chu Vĩnh Khang lần lượt qua đời vì bệnh. 6 người trong số họ là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong đó có ông Hoa Trạch Bàng, bí thư đảng ủy Đại học Dầu khí Trung Quốc. Trường đại học này tham gia sâu vào kế hoạch vành đai và con đường của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ ngày 19 tháng 12 năm 2022 đến ngày 30 tháng 1 năm 2023, Đại học Công nghệ Nam Kinh liên tiếp đăng 33 cáo phó, trong đó có ít nhất 17 cáo phó, bao gồm nguyên hiệu trưởng Viện Sĩ học viện Kỹ thuật Âu Dương Bình Khải, nguyên Phó Hiệu trưởng Tốt Phương, Phó Giáo sư Từ Hiện Vân của Học viện Chủ nghĩa Mark, vân vân đều là đảng viên và qua đời vì dịch bệnh. Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh công bố các cáo phó một cách dày đặc từ ngày 4 tháng 12 năm ngoái đến ngày 13 tháng 1 năm nay. Trong hơn một tháng, đã có ít nhất 23 người chết, gần bằng tổng số người chết 26 người. Từ ngày 22 tháng 12 năm 2022 đến ngày 24 tháng 1 năm 2023, ít nhất 8 giáo sư, phó giáo sư và nhân viên đảm bảo hậu cần của Nhạc viện Thượng Hải qua đời vì bệnh tật. Trong đó có 3 bí thư chi bộ. Đại học Giang Tô ở Vô Tích, tỉnh Giang Tô đã công bố 48 cáo phó trong vòng 59 ngày từ ngày 5 tháng 12 năm 2022 đến ngày 1 tháng 2 năm 2023. Vào ngày 14 tháng 1, trên mạng xã hội Weibo ở Trung Quốc đại lục, danh sách các giảng viên và nhân viên đã nghỉ hưu qua đời năm 2022 của Phòng Công tác Hưu trí của Đại học Đông Bắc cho thấy từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2022, số người chết mỗi tháng là khoảng 6 đến 10. Tuy nhiên, từ ngày 6 đến ngày 30 tháng 12, có tổng cộng 39 người chết, gần gấp 5 lần mức trung bình của tháng 11 trước đó. Sau khi báo cáo của Ibrahim được đưa ra, các trường chẳng hạn như các trang web chính thức của Đại học Dầu khí Trung Quốc và Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh đã nhanh chóng xóa các cáo phó được công bố trước đó. Không chỉ vậy, sau khi các cột cao phó trên trang web chính thức của nhiều trường cao đẳng và đại học ở Trung Quốc đại lục đã đăng cao phó rầm rộ vào cuối năm 2022, họ đã đột ngột ngừng cập nhật và không công khai thông tin cáo phó nữa. Ngoài ra, còn có nhiều cột cao phó của trường đại học và tin tức cáo phó chặn truy cập từ nước ngoài. Các trang web liên quan không thể mở hoặc xem ở nước ngoài các phóng viên The Ibertam đã tìm kiếm các cá phó do Phòng Công tác Hưu trí của Đại học Công nghệ Đại Liên công bố vào ngày 3 tháng 1 năm 2023. 25 cá phó đã được công bố liên tiếp. Sau khi được dư luận chú ý, các cá phó này đều biến mất, chỉ còn lại các cá phó từ trước tháng 12 năm ngoái. Tổng cộng có 119 cá phó được phát hành vào năm 2022, 33 cá phó được phát hành vào tháng 12. Phóng viên đã xác minh tất cả các cả phó và họ đều nói rằng nguyên nhân tử vong là do bệnh tật và không điều trị được, không đề cập đến việc liệu có phải tử vong vì bệnh do nhiễm virus COVID-19 hay không. Qua xác minh, trong tháng 12 có 18 người chết, nhiều hơn cả 11 tháng trước đó, 10 người. Nguyên nhân qua đời đều nhất loạt là do bệnh tật và không được điều trị liên kết với hiện tượng tử vong dồn dập và dày đặc này có sự đồng bộ với việc virus lan nhanh chóng sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc mở cửa dịch bệnh. Có thể hình dung rằng hầu hết họ đã chết vì dịch bệnh. Cho đến nay, chỉ có một số cá phó được công bố, chẳng hạn như ông Vương Đào, Phó Viện trưởng 52 tuổi của Học viện Hóa học và Kỹ thuật Hóa học tại Đại học Khoa học và Công nghệ Nội Mông đã qua đời vào ngày 30 tháng 12 năm ngoái. Giáo phó của trường trực tiếp tuyên bố rằng ông Vương đã bị nhiễm virus corona mới trong quá trình làm việc và qua đời vì điều trị không hiệu quả. Theo tờ New York Times đã xác minh, ông Quách Tích Lương, một nhà ngôn ngữ học 93 tuổi tại Đại học Bắc Kinh đã qua đời vào ngày 30 tháng 12 năm ngoái. Ông Trương Mạnh, học trò cũ và đồng nghiệp của ông nói rằng giáo sư Quách đã bị nhiễm virus corona mới và qua đời Dữ liệu thu được từ các cao phó không thể thể hiện toàn diện và đầy đủ, có một số cao phó nửa tháng sau mới được công bố, có một số học giả có tin đồn đã chết nhưng không thấy cao phó. Số lượng cao phó của các chuyên gia và học giả đã phá vỡ màn sương mù dữ liệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kể từ tháng 12 năm ngoái, đợt bùng phát dịch bệnh giống như bão táp ở Trung Quốc đã khiến số người chết tăng vọt. Nhiều mô hình dự báo của nước ngoài đã chỉ ra rằng số người chết trong đợt dịch này ở Trung Quốc ít nhất là 1 triệu người trở lên. Tuy nhiên, theo số liệu chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ ngày 8 tháng 12 năm ngoái đến ngày 26 tháng 1 năm nay, chỉ có 79.000 người chết trong bệnh viện do virus corona mới. Dữ liệu này đã bị nghi ngờ nghiêm trọng, nó không bao gồm những người nhiễm bệnh đã chết bên ngoài bệnh viện và chỉ tính những bệnh nhân chết vì suy hô hấp. Theo tài liệu mà The Epoch có được, trong số 4.300 thi thể được hỏa táng ở Nam Kinh từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 17 tháng 12 năm ngoái, chỉ có 20 thi thể được đánh dấu là thi thể chết do nhiễm virus corona mới. Vào ngày 20 tháng 1, tờ Financial Times của Anh dẫn lời một bác sĩ cấp cứu tại một thành phố nhỏ ở phía nam tỉnh Quảng Đông cho biết ông và các đồng nghiệp đã được thông báo giải chứng tử không được có từ virus corona mới. Trong thời gian đại dịch, các cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dành 2 năm để cố gắng tạo ra một câu chuyện nêu bật số người chết về virus corona mới ở các nước như phương Tây, như một bằng chứng về sự xuất sắc trong việc quản lý của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ chính là số người tử vong vì dịch bệnh được phơi bày. Nhà bình luận các vấn đề thời sự Lý Yến Minh đã phân tích các trường cao đẳng và đại học của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xóa cáo phó để che đậy thông tin về những cái chết hàng loạt, cho thấy sự bùng phát của virus Trung Cộng đã dẫn đến cái chết liên tiếp của các thành viên cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các học giả trong thể chế và những người nổi tiếng liên tiếp tử vong đã gây ra tác động chí mạng đến chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc, phơi bày tâm lý hoang mang về ngày tận thế của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Lý Yến Minh nói rằng các giáo sư đại học và viện sĩ được hưởng các đại ngộ y tế cấp cao trong thể chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhiều trường giáo dục bậc cao, thậm chí còn có trường y và bệnh viện trực thuộc. Việc các giáo sư và viện sĩ qua đời liên tiếp không chỉ cho thấy hệ thống y tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc bỏ tay đối với virus Trung Cộng và các di chứng sau khi lây nhiễm, đồng thời cũng phản ánh số người chết đáng báo động trên khắp Trung Quốc. Có cư dân mạng phân tích rằng, bình thường ở Trung Quốc hàng năm có 10 triệu người già, ốm yếu và tàn tật qua đời, trung bình 830.000 người mỗi tháng. Tỷ lệ tử vong của Đại học Bắc Kinh vào tháng 12 năm 2022 gấp 4 lần so với các năm trước. Số người chết vượt quá gấp 3 lần so với các năm trước. Suy đoán đơn giản thì toàn quốc đã chết 830.000 nhân 3 bằng 2 triệu 490 000 người thuộc nhóm già yếu. Hầu hết những người chết trong đợt bùng phát này là đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc người theo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Động đất Thổ Nhĩ Kỳ Syria, số người thiệt mạng vượt quá 35.000, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tra xét các công ty xây dựng. Với cơ hội tìm thấy thêm nhiều người sống sót ngày càng hiếm hoi, số người thiệt mạng ở cả hai quốc gia do trận động đất vào hôm thứ Hai ngày 6 tháng 2 và các cơn dư chấn mạnh đã tăng lên trên 35.000 người và có vẻ như sẽ tiếp tục tăng. Đây là trận động đất kinh hoàng nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1939. Những người dân buộc lòng phải di tản khỏi nhà của mình ở thành phố Kramamarat của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi gần tâm chấn, cho biết họ đã dựng những căn lều gần nhất có thể với những ngôi nhà bị hư hại hoặc bị phá hủy của mình nhằm ngăn chặn hành vi cướp bóc. Trước những nghi vấn về cách ứng phó của ông đối với trận động đất, Tổng thống Erdogan hứa sẽ bắt đầu xây dựng lại trong vòng vài tuần. Ở Syria, thảm họa này ảnh hưởng nặng nề nhất ở vùng Tây Bắc do quân nội dậy kiểm soát, khiến nhiều người lại mất nhà cửa. Những người này đã nhiều lần phải di dời do cuộc nội chiến kéo dài hàng thập niên qua. Hơn 6 ngày sau khi trận động đất đầu tiên xảy ra, các nhân viên cấp cứu vẫn tìm thấy một số ít người đang cố gắng sống sót trong đống đổ nát của những ngôi nhà đã trở thành mồ chôn của hàng ngàn người những lo sợ về an ninh và các lệnh giam giữ. Dọc theo con đường chính vào Antakya, nơi một số tòa nhà còn sót lại với những vết nứt hoặc mặt tiền bị đánh hỏng xuống, giao thông thỉnh thoảng bị đình trệ khi các đội cứu hộ kêu gọi im lặng để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống còn sót lại dưới những đống đổ nát. Chất lượng xây dựng ở quốc gia nằm trên một số đường đất gãy địa chấn đã trở thành tâm điểm chú ý sau trận động đất. Phó Tổng thống Ortega cho biết, cho đến nay, 131 nghi phạm đã được xác định là người chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ của một vài trong số hàng ngàn tòa nhà bị san phẳng ở 10 tỉnh bị ảnh hưởng. Trận động đất này xảy ra khi ông Erdogan phải đối mặt với các cáo buộc bầu cử tổng thống và nghị viện dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6. Ngay cả trước khi thảm họa này xảy ra thì danh tiếng của ông cũng đã suy giảm do lạm phát tăng vọt và đồng tiền của Thổ Nhĩ Kỳ mất giá một số người bị ảnh hưởng bởi trận động đất và các chính trị gia đối lập đã cáo buộc chính phủ về những nỗ lực cứu trợ chậm chạp và không đầy đủ ngay từ ban đầu. Và những người chỉ trích đã đặt câu hỏi tại sao quân đội từng đóng vai trò chủ chốt sau một trận động đất vào năm 1999 lại không được điều động đến sớm hơn. Ông Erdogan đã thừa nhận các vấn đề, chẳng hạn như thách thức trong việc cung cấp trợ giúp khi các tuyến giao thông bị hư hại, nhưng cho biết tình hình đã được kiểm soát. Ông đã kêu gọi sự đoàn kết và lên án việc vận động chính trị tiêu cực. Ông cũng cảnh báo rằng những kẻ cướp bóc sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Trong số các xe cứu trợ hướng tới Karamamarat, cảnh sát đã dẫn đầu một đoàn gồm 8 xe quân đội. Cô Guillaume, một nhân viên cứu hộ đến từ tỉnh Salufra, phía đông nam cho biết, cô đã nhìn thấy những kẻ cướp bóc ở thành phố Antakya. Chúng tôi không thể can thiệp nhiều vì hầu hết những người đi ăn cướp đó đều mang theo dao. Một cư dân cao niên ở Karamamarat cho biết đồ trang sức bằng vàng trong nhà ông đã bị đánh cắp trong khi ở thành phố cảng Iskenderun, cảnh sát đã được triển khai tại các giao điểm của các con đường thương mại với nhiều cửa hàng điện thoại và trang sức. Hai tổ chức cứu hộ của Đức đã ngừng làm việc ở Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm thứ Bảy ngày 11 tháng 2 và viện dẫn các báo cáo về những cuộc đụng độ giữa các nhóm người và nêu lên những lo ngại về an ninh tại các khu vực bị động đất tàn phá.